à, xin chào các con à, hôm nay à, cô Lon sẽ à, hướng dẫn các con một bài học rất là đặc biệt à, bài học hôm nay nó khác mỗi khi mỗi khi là cô Lon hướng dẫn các con rèn chữ viết đúng không hôm nay à, cô Lon sẽ hướng dẫn các con một bài học à, bài học này à, có thể nó sẽ giúp ích cho các con rất nhiều và kể cả sau này nữa à, nếu các con rèn được à, thì cô tin rằng nó là một cái hành trang à, cho các con à, để các con sau này à, có thể là bước vào cuộc sống được mọi người yêu mến nhiều hơn à, vậy thì bài học hôm nay đó chính là à, kỹ năng khen chê à, cô Lân sẽ hướng dẫn các con cách khen chê như thế nào để cho người nghe họ cảm thấy thấy vui họ được khen thì nhất thì chắc chắn sẽ vui rồi nhưng mà khi họ ờ, không được khen à, họ bị chê thì họ vẫn cảm thấy vui à, như vậy thì nói như thế nào à, đó chính là một nghệ thuật à, và cô loan muốn chia sẻ các con à, cô loan hy vọng rằng à, các con sẽ hiểu và có thể rèn luyện à, những gì mà cô loan chia sẻ hôm nay à, cô loan tin rằng à, các con sẽ làm được à, các con đủ khả năng và à, các con sẽ làm được cô tin chắc như vậy rồi như vậy thì à, khen chê à, đẹp thì mình phải khen giỏi thì mình cũng phải khen đúng không nè khi các con nghe một lời khen từ ba mẹ hoặc là từ bạn bè hoặc là từ bất kỳ ai đó mà khen các con một cái điều gì bất kể là việc gì thì các con cảm thấy như thế nào à, rất là vui đúng không à, mình cảm thấy là như mình hưng phấn à, mình ừ, rất muốn làm lại việc đó à, hoặc là mình à, rất muốn làm những việc khác có nghĩa là các con được tiếp thêm động lực à, mình rất là hào hứng à, để mình làm những việc tiếp theo à, khi các con nhận được lời khen à, như vậy thì ừ, khi các con à, nhận được lời chê thì sao à, các con sẽ cảm thấy rất là buồn đúng không à, các con sẽ không vui và các con chẳng có ham muốn làm việc đó nữa à, và các con không có thích làm nữa à, như vậy thì các con thử nghĩ xem khi mình được khen thì mình vui như vậy thì tại sao mình không mang niềm vui đó đến cho những người xung quanh à có nghĩa là chỉ cần một lời khen của các con dành cho bạn bè dành cho ba mẹ dành cho người thân của mình thì người thân của mình sẽ cảm thấy rất là vui à, khen ở đây không có nghĩa là nịnh nha à, có nghĩa là à, các con khen không phải là nịnh à, nịnh nó sẽ khác còn khen à, nó sẽ khác à, ví dụ nha à, hôm nay à, mẹ các con đi làm à, mặc một cái đầm à, hoặc một cái áo rất là đẹp à, thì các con chỉ cần um, nói rằng à, mẹ ơi con thấy mẹ mặc cái đầm này hợp với mẹ à, hôm nay mẹ đẹp lắm thì chắc chắn hôm đó mẹ con sẽ rất là vui và mẹ sẽ mang một cái tâm trạng vui như vậy để đi đến cơ quan làm việc thì chắc chắn hiệu quả công việc nó sẽ tốt hơn rồi còn nếu giả sử bây giờ cái đầm đó mẹ con cảm thấy đẹp à, nhưng mà trong mắt của con thì con không thích màu đó hoặc là con thấy có điểm nào đó mà con không thích thì con uh, chê con sẽ có ý định chê à, mà ví dụ như mà nếu con chê thế này mẹ ơi con thấy mẹ mặc cái đầm này xấu quá à, thì chắc chắn mẹ con sẽ buồn và mẹ con sẽ hỏi à, tại sao xấu à, xấu chỗ nào à, thì con sẽ nói ra cái xấu dạch tìm cái xấu để nói cho mẹ nghe như vậy thì mẹ nghe là chắc chắn mẹ không nói là mẹ buồn nhưng mà tâm trạng của mẹ lúc đó sẽ buồn À. sẽ buồn nhưng mà mẹ sẽ không bao giờ nói là mẹ buồn vì con chê mẹ mặc cái đầm này xấu à, như vậy thì nếu giả sử trường hợp cái đầm đó con cảm thấy là xấu con muốn chê thì con có thể thay đổi cách nói như thế này à, mẹ ơi à, con thấy cái đầm hôm qua mẹ mặc con thấy nó hợp hơn rồi như vậy thì, thì hoặc là con có thể nói là mẹ ơi cái màu này hình như con thấy mẹ mặc bị tối hoặc là con thấy mẹ mặc cái màu trắng sẽ đẹp hơn đó, nói như vậy thì dĩ nhiên mẹ sẽ hiểu là à, cái đầm trắng nó sẽ đẹp hơn cái đầm mẹ con đang mặc à, vậy đồng nghĩa đồng nghĩa với việc gì đồng nghĩa với việc là con đang à, chê cái đầm mẹ con đang mặc là không đẹp à, được chưa nè có nghĩa là bây giờ mình thay đổi cái từ đi ví dụ mẹ mặc cái đầm này xấu quá thì mình thay cái từ xấu thành cái chữ là chưa đẹp à, hoặc là không được đẹp lắm hoặc là không đẹp bằng cái đầm kia à, như vậy thì mẹ sẽ tự hiểu à cái đầm này con đang nói mình mặc cái đầm này là không được đẹp à, như vậy thì khi mẹ nghe cái lời đó thì mẹ cũng không cảm thấy buồn nhưng mà đồng thời mẹ vẫn hiểu à con đang chê cái đầm đó à, tương tự như vậy ví dụ nha ví dụ à, mẹ à, ba con làm cái việc gì đó mà con không thích có nghĩa là à, ba con đi hết cái kiểu tóc nào đó mới à, mà con thấy kiểu tóc nó lạ mà con cảm thấy nó không có đẹp không có quen à, không quen thì mình lại thấy nó không đẹp thì mình lại chê à chê ba ơi ba hết cái kiểu tóc này xấu quá thì ba sẽ buồn à, như vậy thì con có thể thay đổi cách nói khác đi à, ba ơi con thấy cái kiểu tóc này nó không hợp với ba lắm à, kiểu tóc lần trước ba hớt nó hợp hơn đó. đó là ý cá nhân của con con thấy như vậy đó à, ba hỏi mẹ thử xem cũng là chê đúng không nè nhưng mà ba nghe ba sẽ suy nghĩ và ba sẽ không bao giờ thấy buồn à, như vậy thì các con có để ý khi các con học với cô à, chữ các con có thể chưa đẹp nhưng cô không bao giờ nói chữ các con đang xấu à, cô sẽ không bao giờ nói chữ các con đang xấu vì mỗi người à, sẽ có một khả năng riêng ai cũng tài giỏi cả nhưng mà họ sẽ giỏi về một cái gì đó khác à, như vậy thì khi các con à, chữ các con chưa được đẹp thì cô sẽ rèn cho các con chữ đẹp và trong quá trình rèn à, các con có thể viết chưa đạt à, chưa đẹp nhưng cô chỉ cần các con tiến bộ hơn hôm qua có nghĩa là hôm nay mình tốt hơn hôm qua chỉ cần một chút thôi là đã được rồi mỗi ngày như vậy mình sẽ phấn đấu một chút một chút như vậy thì khi các con gửi bài cho cô các con có thấy à, cô à, chỉ khoanh tròn những chữ nào đẹp nhất trong dòng hoặc là đẹp nhất trong các chữ đó à, thì cô khoanh lại và cô bảo các con là cố gắng mình sẽ viết theo những chữ mà cô khoanh tròn à, như vậy thì đồng nghĩa với việc đó à, có nghĩa là những chữ còn lại cô cảm thấy nó chưa đẹp à, nó chưa đẹp có nghĩa là nó vẫn có khả năng đẹp nếu các con chỉnh sửa theo hướng dẫn của cô à, chứ cô không hề chê chữ đó xấu à, các con có hiểu ý cô không nè à, khi mà các con nhìn thấy như vậy các con cũng sẽ ngầm hiểu là những chữ mà cô chưa phanh tròn cô chưa làm dấu có nghĩa là những chữ đó chưa được đẹp nó chưa được đẹp thôi chứ không phải là nó xấu à, như vậy thì à, các con cũng vậy à, khi mà mình nhận lời nào nói nào đó không hay à, từ người bên cạnh từ người bạn bè từ người khác thì mình cảm thấy không vui cho nên cô mong muốn rằng các con à, đừng nói lại những lời đó à, với người khác à, những cái vì vui thì à, mình khen bình thường và những cái vì gì mà chưa được tốt lắm à, thì mình vẫn chê nhưng mà chê bằng một cách khác chữ từ xấu thì các con hãy thay thế bằng chữ chưa đẹp à các con nghe cái từ xấu nghe nó nặng nề đúng không à, nếu mà các con nghe cái từ chưa đẹp thì nó rất là nhẹ nhàng à, mình nghe nó rất là bình thường vậy thì chưa đẹp thì nó có thể là nó sẽ có thể đẹp à, có thể đẹp vậy thì tại sao mình không làm cho nó đẹp à, à, các con cũng vậy khi mà mình nói những lời nói tích cực mình nói những lời khen à, đối với người khác thì các con đã là người truyền năng lượng và tạo được động lực cho người đó à, như vậy thì mình hãy tăng cường những lời nói tốt lên à, mình hãy tăng cường nói những lời nói tích cực à, những lời khen à, ông có câu người ta nói thế này à, lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau à các con có từng nghe câu đó chưa à, vậy thì cô hy vọng rằng à, những người xung quanh của mình à, những người xung quanh của các con sẽ luôn nghe nghe được những lời nói tích cực những lời khen tặng à, từ con à, để con có thể là người à, mang lại niềm vui cho người khác khi con mang lại niềm vui cho người khác thì à, chắc chắn con sẽ là người hưởng được niềm vui gấp đôi à, cô mong rằng à, bài học hôm nay à, các con có thể hiểu một phần nào đó à, những gì mà cô nói à, và à, các con có thể rèn luyện à, cái này không phải nói học là học được đâu à, mình phải rèn luyện mình phải tập dần à, tập dần à, thì mình mới quen à, và mình sẽ à, tốt hơn mỗi ngày à, cô hy vọng rằng à, các con sẽ à, không những viết chữ đẹp mà các con còn nói ra những lời nói đẹp à, và mình sẽ trở thành một người rất là đẹp à, đẹp kể cả về nhân cách kể cả về chữ viết à, kể cả về con người của mình à, xin chào các con hy, hy vọng rằng à, bài học hôm nay sẽ mang lại nhiều giá trị cho các con